Xin chào tất cả các bạn Tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish Hôm nay tôi chỉ đến tỉnh Iwate Rất rằng Nghe nói ở Iwate có nhà hàng Việt Nam Nên tôi đi ăn nhà hàng Việt Nam Ok, đi đi đi Rắn Ở quán này có nhiều đèn lồng Đèn chắc chắn người khác đến đây thì sẽ thấy Việt Nam Có nhiều món hàng Việt Nam すいませんエッグバインミー L ではい Đi nước lạnh tứ chính sự kê đoạn thải này là được nếu người khác biết Morioka Yokocho hay Love Photon bằng Twitter SNS thì sẽ nhận một tí nước ngọt miễn phí. Bánh mì trứng thối rồi! Hiện trứng Việt Nam và Nhật Bản trong bánh mì khác nhau bánh mì này cứng Cheesecake nghĩ cứng hơn bánh mì Việt Nam khổ là thương Vin này hơi hơi chùa của cua cải trắng và lô và tìm nhà Shisuke nghĩ người Việt Nam cũng thích bánh mì này Nghe nói bà tháng trước quán này khai trương Nên không đông người Nếu các bạn thích video này thì hãy share và subscribe nhé. Bye bye!